chị coi đó này đó coi nữa nha lần nữa đây nè đừng sơ bố dừng lại nha rồi để đó rớt cái lon xuống rồi rồi ngưng đi